À, chiếm đến tỷ lệ 95% mà một phần nhỏ được sản xuất ở tuyến thận thận chỉ 4%. Vâng thưa bác sĩ, đó là những khái niệm về testosterone. À, thế còn vai trò của testosterone trong các hoạt động nội tiết thì sao? Bác sĩ có thể chia sẻ cùng với công nghĩa và quý vị khán giả. À, vâng, à, hệ thống nội tiết là một hệ thống bao gồm các tuyến sản xuất các hormone vào trong máu à, và tinh hoàn là tuyến nội tiết nó được coi là một tuyến nội tiết sản xuất ra testosterone chính cho cơ thể một phần nhỏ à, là tuyến nội thận sản xuất testosterone và testosterone thì có tác dụng à, quan trọng đối với cơ thể nam giới ngay từ lứa tuổi trưởng thành thì nó có tác dụng là à, hình thành nên à, à, chất giọng này à, sự mọc à, lông trên cơ thể và sự ờ, tăng trưởng của tinh hoàn của các à, Ờ, cơ quan sinh dục ngoài. À, ngoài ra thì testosterone nó còn có tác dụng đến uh, mật độ cơ xương cho cái sự phát triển của cơ thể. Với nam giới thì công nghệ có chia sẻ từ phần đầu chương trình, testosterone có vai trò rất quan trọng. Vậy thì trong hoạt động tình dục thì sao? Thưa bác sĩ Tô Hiệu, testosterone có vai trò như thế nào đối với những hoạt động như vậy ạ? À, về cái khả năng tình dục, hoạt động tình dục thì chúng ta nên nói về cái độ tuổi dậy thì vì đây là độ tuổi mà hoạt động tình dục à, đạt đỉnh cao nhất và lượng testosterone cũng vậy, lượng testosterone được sản xuất ở giới hạn cao nhất ở độ tuổi hoạt động tình dục. Nó có tác dụng làm cho giọng phát triển giọng nói của nam giới à, trầm hơn, ấm hơn và kích thích phát triển của tinh hoàn, dương vật và lông mu và mọc một số lông và râu ở trên ờ, cơ thể nam giới. Ngoài ra thì testosterone có tác dụng làm tăng cái ham muốn tình dục, tăng cái ờ, bản chất giới tính của nam. Ở những người mà ờ, lượng testosterone giảm thì sẽ bị suy giảm cái ham muốn tình dục dẫn đến một số bệnh lý rối loạn cương dương, yếu sinh lý Thưa bác sĩ, qua hòm thư điện tử của chương trình có một vị khán giả có tên là Vũ Giang ở tại Hà Nội có gửi một câu hỏi như sau. Cô nghĩ xin được chia sẻ tới bác sĩ. Thưa bác sĩ là em năm nay 38 tuổi và dạo gần đây khả năng sinh lý của em không được tốt lắm. Em không có ham muốn tình dục nữa và ngay cả khi xem những cái bộ phim à, với những cái hình ảnh mát mẻ thì à, cũng không có ham muốn. Vậy thì bác sĩ cho em hỏi có phải em bị suy giảm testosterone hay không? Em có xem ở trên báo đài có thấy gần đây à, có một cái sản phẩm là bổ thận nam Viking Men có tác dụng là sản sinh testosterone rất hiệu quả. Vậy thì bác sĩ ờ, cho em hỏi với tình trạng của em có sử dụng được sản phẩm này hay không? Em xin cảm ơn bác sĩ. À, vâng, theo các uh, nghiên cứu của Hiệp hội Niệu khoa châu Âu thì từ năm 30 tuổi trở đi thì lượng testosterone có thể giảm dần theo hàng năm với tỷ lệ 1 đến 2% một năm. Vào độ tuổi của bạn bây giờ là 38 tuổi đúng không ạ? À, thì độ tuổi này thì hàm lượng testosterone có thể giảm chỉ còn 6 ừ, chỉ còn là 65 đến 70% so với bình thường. À, đấy là ờ, chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng mà để định lượng chính xác hơn thì các bạn đến ờ, nên đi xét nghiệm để biết rằng để kiểm tra phát hiện rằng cái lượng testosterone trong cơ thể hiện tại là bao nhiêu để có phương pháp hướng xử trí ờ, điều trị nó kịp thời. sản phẩm bổ thận nam Viking Men thì có tác dụng là tăng sản sinh testosterone một cách tự nhiên và vì vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để hỗ trợ điều trị. Vâng thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, công nghĩa thì có để ý ạ. Bác sĩ có chia sẻ về một sản phẩm bộ thận nam Viking Men đúng không ạ? Và trong đó có một cái thành phần đó là sâm Samaca mà theo công nghĩa được biết thì uh, sâm maca có cái tác dụng rất là tốt trong việc sản sinh uh, testosterone cũng như là tăng cường sinh lý nam giới. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về thành phần này trong sản phẩm bộ thận nam Viking Mesh để quý vị khán giả có thể được biết rõ hơn được không ạ? Vâng, sâm maca thì chứa rất nhiều loại vitamin và khoáng chất nhưng quan trọng là chứa hai hợp chất quan trọng là macaen và camit. À, chính hai hợp chất này thì có tác dụng làm tăng sản sinh testosterone từ đó dẫn đến ờ, tăng ham muốn tình dục và